em xin phép chào à, anh à, quyền linh chào à, chị hồng vân và chào quý vị khán giả chào em giờ mình giới thiệu về mình đi nhà gái dạ em xin chào anh quyền linh em chào chị hồng vân chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ à. chào anh trai bên kia ạ à. Em tên là Nguyễn Thị Phương Nhung, năm nay em 41 tuổi ạ. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên kế toán ạ. Em xin chia sẻ là em hiện là mẹ đơn thân ạ. Con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em có hai bé, bé lớn được 11 tuổi, bé nhỏ được 8 tuổi ạ. Và nó sống với em hết? Hiện hai bé đang ở với mẹ ạ. Cái này là em nghề tay trái của em hả? em có một cái đam mê là em rất thích trồng hoa hồng á anh à, tại vì dạ. em biết sao không đây là một cái đam mê của giống như vợ anh quyền linh vậy đó cho nên là chị rất là ấn tượng luôn dạ em rất là ngưỡng mộ chị vợ anh quyền linh vợ có một luôn. vườn hồng rất đẹp ờ, trồng hồng rất là đẹp luôn hồng là khu của nghệ thuật đó nha ừ. cả một cái câu lạc bộ trồng hồng ở trên mạng rất là nổi tiếng và rất là đông người thích luôn trong đó có bà xã của mình ha xin mời anh trai giới thiệu về mình dạ em xin phép em ờ, phạm thanh tuấn em ờ, quê ở tiền giang năm nay em cũng bốn mốt tuổi bốn mốt luôn dạ vậy là bằng tuổi dạ từng tình duyên thế nào ờ, em có hai mối tình nhưng mà mối tình đầu tiên là tình cổ đội thôi rồi dạ khi em sức ngủ về thì mối tình cuối cùng của em là 17 năm quen 17 năm dạ rồi có đến với nhau không em có hai đứa con một đứa gái và một đứa trai à tức là cũng có gia đình rồi dạ mà con gái trai lớn chưa con gái em nay 17 tuổi con trai mới 8 tuổi mình chia tay lâu chưa em mới chia tay khoảng một năm mà mới năm rồi con giờ ở với ai con giờ uh, ờ, xin ở với mẹ hả? lý do sao chia tay vậy em sáu mười bảy năm là em rất yêu thương vợ em nhưng mà khi em phát hiện là vợ không có được chung thủy rồi bà xã muốn ờ, chia tay rồi em đồng ý ừ, bà xã muốn chia tay dạ thậm chí em muốn xin giữ hai đứa con bà bà xã nói thôi để à, bà bà nuôi ừ, dù sao thì con ở với mẹ cũng tốt hơn ha phụ nữ thì họ chăm chút nhiều hơn thôi ừ. mình bỏ qua cái chuyện à, ở một chuyến đò đi dạ. đó ừ. là lịch sử của hai bạn rồi bây giờ à, bạn gái cho biết cái ưu điểm và khuyết điểm bên đó đi dạ ưu điểm của em là em sống thiên về tình cảm ạ tính em thì nhẹ nhàng kiên nhẫn ạ Khuyết điểm của em là em nói hơi nhiều <laughs> Nói nhiều mà nó có nói nhẹ nhàng không? Dạ, nói ờ, để trao đổi ờ, cả hai cùng hiểu chứ không có nói căng à Ờ, à, không có dạ. căng thẳng dạ. Nhưng mà em với ông xã chia tay lâu chưa? Dạ, em ờ, ly hôn được 5 năm ạ à. 5 năm rồi, dạ. từ đó là 5 năm là cũng có thêm một mối tình nào khác nữa Dạ, em tập trung nuôi dạy con cá nên là em không có nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm Rồi bên đàn trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? em ờ, xin phép nói ờ, điểm yếu của em trước đi ừ. yếu có nghĩa là em thấy trẻ con em thương mà em thấy nó khóc là em ờ, em cảm thấy em xúc động vậy thôi chứ không còn điểm mạnh của em thì đủ thứ hết tại em là bộ đội mà nên em vững vàng mình vẫn là dân buôn bán vẫn là nghề thợ bạc nhưng mà mình chuyện gia đình là mình mình có thể làm hết đảm nhận hết thợ bạc hả dạ bây giờ em em ở tiền giang ở huyện nào ở cái bè ở cái bè dạ bạn gái là ở đâu vậy Dạ em đang ở quận Bình Tân á Em nhà mới đó luôn hả? Dạ Hiện nay em sống với ai? À, em ba mẹ con em đang à, sống với nhau ạ à. Nhà đó là nhà riêng của em hay là em thuê hay là dạ, nhà, nhà Nhà riêng ạ à. Em ơi, em có ngại nuôi con của người khác không? Dạ không ạ à. Em thương con nít mà đúng không em? Dạ Em thích trai hay gái? Em thì dễ, trai gái gì miễn mà ờ, có hiếu là được hả? Bạn trai bạn muốn tìm mảnh ghép tiếp tục trên ờ, con đường đời của mình là như thế nào? em chỉ mong ờ, người bạn gái ờ, biết yêu thương mình yêu rồi, thương dạ rồi cùng nhau ờ, hai đứa cùng nhau vượt khó thật sự mà nói phụ nữ dạ, thì ai cũng có cái tình cảm cũng yêu thương hết dạ. giống như là cái tấm gương phản chiếu của mình vậy đó mình như thế nào thì người phụ nữ sẽ soi chiếu như vậy thôi em em muốn cái một nửa của em như thế nào à, em cũng mong muốn mình tìm được một người trung thực à, yêu thương các con em á vì hai bé thì là tất cả đối với em à, chào em gái dạ chào anh ạ ừ, ghét gì điều gì ở đàn ông ở đàn ông thì em không có thích cái tính mà chăn hoa anh chăn à, hoa có lẽ là do cái cuộc hôn nhân đổ vỡ trước của em á không anh nghĩ rằng á anh bên đây cũng ờ, lỡ một chuyến đò rồi ừ. cũng 17 năm thì nếu mà trăng hoa thì không kéo dài đến 17 năm đâu bây giờ anh thấy đàn gái ờ, cũng được đó một cô gái rất là xinh dễ thương ha tôi hỏi xoáy đắp xoay bên đàn trai ừ. dạ em xin phép ừ chào em theo cảm nhận của chị đây là một người phụ nữ rất là yếu đuối rất là thủy chung và rất là biết quán xuyến gia đình cho nên chị nghĩ rằng nếu như hai bạn mà bấm chuông để chọn nhau á thì em cố gắng là mang lại cái hạnh phúc cho cô ấy dạ. bây giờ hôm nay em đi với ai ạ dạ em xin phép em đi với chị ruột với uh, hai ông anh và một đứa cháu à, xin mời uh, bên đàn trai dạ xin uh, chào chị hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả chào em gái chỉ có đôi lời nhận xét về em của chị tánh thì trung thực, nhưng con cái quá thương quá tin tưởng cho nên nó mới xảy ra cái cuộc hôn nhân đổ vỡ gần em thì chị dễ thương thì chị cũng hy vọng hai em tìm hiểu nếu được thì về sống chung, chung nhà đó về rồi chung. À, bù đắp cho nhau rồi cảm ơn chị còn em em đi với ai em à, đi với hai người bạn thân với lại vợ chồng em trai em ạ à. mời em chào anh Quyền Linh chào chị Hồng Vân chào khán giả trường quay em tên là Mộng Cầm em là bạn của Nhung Em với Nhung ờ, chơi với nhau cũng chắc là được là hơn 30 năm rồi Bạn em tính tình ờ, rất là tâm lý Bạn rất là mạnh mẽ Em ờ, em thấy anh này rất là hiền Thì hai hai người hãy nhau, cho nhau một cơ hội à. Dạ, em xin hết Rồi, cảm ơn em <laughs> Em trai đâu? Em có yên tâm khi mà nếu như chị gái em bấm nút chọn anh không? Em có em yên tâm yên không? tâm Thôi vậy là tốt quá rồi Có lời chúc gì cho chị không? Chúc chị bấm nút Chúc chị bấm nút em chúc chị bấm nút trời ơi đáng yêu quá thôi giờ mở rào ha linh ha mở đi rồi mở rào đi em chào anh ạ anh có món quà quê chính tay anh đương là 99 ờ, đó ha anh ờ, ờ, mong là tình cảm của hai đứa mình ít 19 năm trời ơi dạ, 99 năm nhiều ạ rồi đưa đây cầm giùm cho nè dạ em cảm ơn ạ không Em thì rất là đam mê trồng hoa hồng Nay em cũng ờ, mang một chậu hoa hồng đến tặng anh Và <laughs> dạ, anh cũng xin hứa luôn Nhất định anh sẽ thương người đến sau một cách là chân thành Rồi Xin hết Bây giờ chúng ta có thời gian trò chuyện với nhau đó Anh nhường em nói trước Theo như quan điểm của anh á, trong cuộc sống vợ chồng á Thì ờ, mình cần nhất là điều gì ạ? Sự chung thủy Sự ờ, chân thật nói chung là khổ thì à, sống theo khổ mà sướng sống theo sướng mình không có gì cái lý do mà cực khổ mà mình nạnh hẹ với nhau hoặc là mình kiếm chuyện với nhau anh nhất định sẽ là điểm tựa để lo cho mẹ con em suốt cuộc đời em có nghe là hai bé thì điện đang ở với mẹ à, anh có thường xuyên đến thăm các bé không à, có em dạ tại vì em hỏi điều này là do hai bé nhà em thì không có được cái điều đó anh có trách nhiệm với lại con cái thì em thấy rất là quý điểm này ạ tại giờ anh đang ở đâu ạ anh hiện tại anh ở cái bè tiền giang à dạ anh nghĩ rằng hai bạn á, là đò đi cũng đã hiểu rồi ha à, vấn đề quan trọng là nếu chúng ta đến được với nhau chúng ta sẽ phát triển kinh tế thế nào điều đó mới hết sức là quan trọng um, em thì từ nhỏ lớp thì em ở thành phố hồ chí minh á à, nếu mà anh có thể sắp xếp mà lên thành phố Hồ Chí Minh được thì nó sẽ ổn định được mọi đường ạ. Sau này thì ví dụ em muốn về quê anh sống thì ừ. Ờ, em về, em muốn ừ. anh quay lên anh sống với em thì cũng chấp nhận do mình bàn bạc sao cho ổn thỏa thôi. Dạ. Nhưng mà nếu như lên Sài Gòn thì mình sẽ làm gì? Có thể mua bán hay có thể làm ờ, mở tiệm bạc ờ, làm bạc làm gì đó được không? em thì em nghĩ ờ, được tại vì mình từ xưa mình dạy thợ ừ đó quan trọng là đó thôi chứ bây giờ đang suy nghĩ điều gì em có mong muốn cái mối quan hệ này tốt đẹp hay không hãy nói cô gái biết đi em thì ờ, mong tìm được một người là biết yêu thương mình và cùng nhau cố gắng xin hát uh, ờ, tặng anh một bài ạ vẫn biết yêu và mong chờ vẫn biết yêu người xa vời muốn khúc ca còn êm ai cùng giấc mơ nóng say người về đây với em cùng tình yêu khát khao hòa mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em cùng giấc mơ tuyệt vời rồi ngồi đây đi ngồi trở lại đi được rồi đó dạ giờ là bấm nút nè chúng ta sẽ để tay vào nút bấm để quyết định giây phút này nó quan trọng lắm nha các bạn hãy kiểm tra con tim mình một lần nữa và khi chúng ta quyết định bấm nút chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với cái nút bấm đó không phải bấm để chơi vui bấm là bấm từ trái tim của mình nha các bạn chuẩn bị một hai ba. ba hết thời gian chúc mừng được rồi đó <laughs> cả mọi thứ nó đều xuất phát từ trái tim hết đúng rồi em cũng thấy là có chút ừ, rung động nhưng mà mình ừ, không biết nói sao nữa mùa xuân lấy về chưa dạ về rồi bây giờ thì à, đã chủ động hôn luôn rồi đó ha các bạn đủ sức quyết định và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình đúng rồi chúc các bạn à, hạnh phúc nha